đây là My Sound Garden cảm ơn bạn nhạc bổ ích của anh ấy ủng hộ anh bền vững à Dạ Ngọc rất hay em nghĩ đây mới là sở trường của anh thì à, một số bạn bảo rằng á, là mặc dù là nghiên cứu dạo này hay nhưng phải cần nhấn bàn thêm nó rõ hơn thì khi nãy anh ghi dấu bằng hand thuật này thế nào thì mình nghĩ là cái bài này nên là cách làm hai cái phần nãy anh ghi dấu bằng hand thuật và phần cái edit video này cái độ kích thước lưu video này cái này mình sẽ có một bài khác nó rõ hơn mặc dù trước đây rất lâu rồi mình cũng có một bài thì bây giờ mình nói lại cho bằng này đây là dạ. dạ. nếu các bạn là cần thiết là giữa trường hợp mà video hôm nay mình nói chưa được rõ thì các bạn sẽ xem lại video của ngày hôm nay thì mặc dù cái cái video này bởi vì là mình làm để mà để các bạn thấy là cái cái tỷ lệ cái dung lượng của cái cái cái cái, cái độ dài của um, cái dung lượng của ví dụ video này khi mà chưa nãy bằng handred là bao nhiêu và sau khi nãy xong là bao nhiêu megabyte và cái chất lượng sau khi ném nó có còn rõ không hay là không coi được những cái việc thì à, để cái cái, cái à, mình à, làm thử các bạn xem để cho nhanh thì mình chọn cái cái file này nhẹ nhất bài học của mình với cái tỷ dung lượng là 240 mb bây giờ sau khi mình đã xong các cái tỷ lệ ví dụ đã xong 21 RF 23 RF là 29 RF như thế nào đó. với những bài này thì ờ, những trường hợp về cụ thể về bài này thì chúng ta không cần phải để làm gì bởi vì nó là ít quá 240 MB nhưng nếu mà ví video này chúng ta muốn gửi lên Gmail thì chúng ta phải đại xuống với cái cái, cái dung lượng của nó là còn 25 meg thôi thế vậy vậy thì cái hang rách này sẽ đáp ứng cái giảm cái cái dung lượng này từ 240 MB và xuống còn 25 MB để gửi qua gặp mèo còn trường hợp mà các bạn mà gửi lên là youtube thì không cần không cần phải không phải phải để nó bởi vì nó, nó 240 v quả nhưng trường hợp là cao năm bảy trăm gigabyte năm bảy trăm megabyte hay là hai ba gigabyte trở lên thì ta phải đèn để để mình à, để mình đưa lên youtube thế ha thế mình đã đã rồi với những phải nội dung đường dài như vậy còn bây giờ mình với cái tiết cái bữa này mình lấy cái cái ví dụ là dung lượng thấp để mình đã thì dễ thì dung lượng cao thì cách cách làm chúng ta làm tương tự thôi không có khác gì cả Đó. bây giờ chúng ta làm thế nào để cái 240 MB này chúng ta gửi qua đường mail được hay là đăng lên Facebook rất là dễ dàng hay là đăng đăng qua bạn sẽ vươn rất dễ dàng đó. thì chúng ta giảm xuống và bây giờ ta thử nha bây giờ bắt đầu làm nha đó. thì à, để lấy cái cái file này là mỗi cái file này cho à, mình đã để kích thước là 720p 30 tức là hạ HD nhưng mà về cái tên là gia đình của mình trong đám cưới của Thái An Thúc Chính à, bây giờ chúng ta làm bắt đầu làm rồi mình mở cái handset ra phần mềm có cái cái trại giữa ở đây này có cái chữ là S I N D B R A K E này mà kích đúp vào đây cái chuột trại hai phạm à đó, à, đây là giao diện của phần mềm Hattrick đó các bạn thấy á, là ở đây có bên này có hai cái, cái, cái tùy chọn đây và giữa này chúng ta có kiểu overflow ở file body here cách thứ nhất cũng đã có cả bạn có thể lấy trên này cái cái, cái file mà mình cần đó mình kéo mình thả vào đây ha kéo xuống đó đưa xuống vô đến cái chỗ có thể cả trong chúng ta đưa chuột lên thả vào chỗ cái chỗ đó à, thả rồi tại cái file đó là nằm ở đây thì ở đây chúng ta vì trước đây mình có để cái chế độ là phát 1080 p 30 thì trong này có nhiều tùy chọn và mình đã thử mấy tùy chọn này mình nhưng mình thấy là cái, cái tùy chọn ở trên này là phù hợp nhất là đối với phát của mình bởi vì phái gốc của mình là 720 P30 cho nên bây giờ mình phải đạn cái đó đừng có đạn cái, cái cao bởi vì cái cái, cái kích thước của mình là hạt D nhưng mà cái cái kích thước là 720 thôi bây giờ mình cài lại cái này còn nếu trường hợp là cái gốc của mình đó, là 7 108 P30 thì bây giờ mình chọn 108 P30 là mình chọn cái cái, cái ờ, verify tin nhắn này. à, à. rồi thì dưới này người ta bảo là lưu tại chỗ nào à, mình kích vô cái đường dẫn này, à, rồi À, vượt bạc rau này à, à, đập vào đó của mình lưu với cái chỗ và cái cái, cái file mình sửa lúc này đó nó gọi desktop đó này hai rất so sánh này à. và bây giờ mình đặt tên là cái này là mình đặt tên là hạt HD phải auto chỉnh hạt đen là hai bây giờ mình mình lưu hai bộ ra phải một RF Đó. hoặc B 21 RF ừ. Đó, vào cho một sau này rồi và mình lâu này mình kích một cái chỗ là mấy cái chỗ là mấy cái chỗ này mình để ý không cần thay đổi gì đâu đó một cái ví dụ này đâm để 23 này mình được 21 này là đây là cái cái cái cái phần mà người ta định hưởng cho mình là các bạn có thể chọn từ 18 à, cho đến 20 hoặc là 20 đến 23 mình chọn là 21 này 21 là giữa 20 23 21 cho con này mình kéo lùi thì luôn đó, đó 21 lúc này mới đặt trên 21 rồi à đây rồi mình kéo 21 ha rồi bắt đầu ở đây các bạn xem chỗ này quen lúc nào xong thì nó dừng lại còn các bạn xuất vào xong rồi rồi bãi tắt luôn đừng đủ còn làm được nên nó chọn cái này rồi bắt đầu khi mình làm thử để mà xem thì làm lại cái file gần gặn cái này cho cho là nhanh dài cho làm file dài mình làm lâu quá ok xong rồi không tắt thôi ba à, bây giờ mình để 21 MB á 21 RF á, thì nó dung lượng nó giảm được khoảng trên một nửa thôi à bây giờ mình để thử là RF là 29 đi rồi xem thử là cái tỷ số nó giảm giảm xuống còn bao nhiêu à. rồi mình xong sau đó mình sẽ đăng là lấy cái hạt B2 chỉ là đẹp này sang một con rõ không hay ok rồi tương tự như vậy mình sẽ mở tiếp cái cái, cái khóa đó ra hai cái kích ra kích đục đó xong rồi á mình lấy cái ấu cái file đó mình thả vô vô cái cái, cái ô này có cái điều đặng này à đó này chỗ này hai 21 đẹp này mình lấy cái gốc đó, mình cái âm thả vô à đưa thằng dẫn cái này vô một, một cái, cái chột của mình để mà so sánh cho nó dễ rồi thôi rồi này này kích vận động ở đây sau mình sửa thêm đó là 29 là rèm 29 thử 29 là thử là, là, là nó, nó được không chị, đây bỏ qua mấy phần này có chỗ gì ở này mình chụp cái cô ở đây mình kẹo qua kẹo qua đó đó đó đó, đó nè này thử nha dài dẳng hơn ha làm xong rồi bây giờ mình mở thử hai cái file file gốc và file 29 app này xem thử là cái chất lượng video thế nào ha đây file gốc này 246 656 là file gốc và cái file nhãn 29 app bây giờ mình còn 55 mê 205 đó, như vậy là cái tỷ lệ giảm xuống 21 RF thì giảm được 50% giảm xuống 29 RF thì mình đã giảm được là 55 mà chia 246 như vậy thì giảm được 80% là 1 năm chia 5 246 cho rưỡi chia 5 là bằng 5 như vậy mình đã giảm đi là 80 phần trăm